chào các bác nhá chào mừng các bác đến với kênh youtube của shop Tân Ánh shop Ngọc Ánh chuyên về loa điều khiển từ xa loa bơi chim à, như hôm trước tôi đã giới thiệu với các bác có hai cái mẫu loa mới ra thì AT101 và AT100 thì hôm trước tôi đã giới thiệu chi tiết với các bác cái bộ loa AT100 rồi hôm nay xin giới thiệu với các bác chi tiết cái bộ loa AT101 đây nhá Ờ, đây là cái bao bì của nó các bác nhìn qua đây các bác sẽ thấy được tên của nó mã số là AT101 với dung lượng pin là 4.000 mAh thì còn cái này là 2.000 2.000 này nó biểu thị cho là sóng được khiển từ xa 2.000 đấy nhưng thực ra này là cái nhà sản xuất in láo nhé các bác nhé in láo nói phép thôi không bao giờ được 2.000 đâu chỉ có trăm rưỡi 200 mét hoặc là 300 mét thôi nhé cho tùy từng bộ đấy thì shop bán hàng trên video thực tế các bác cần mua hàng thì vui lòng truy cập vào video để xem những sản phẩm mình mua như thế nào thì đây là sản phẩm có như nào là shop giới thiệu với các bác như vậy người thật việc thật nhé Đấy, các bác mua hàng thì liên hệ với lại số, điện thoại của shop cho thông tin hỏi tên địa chỉ số điện thoại liên lạc shop sẽ ship hàng COD về tới nhà rồi các bác có nghĩa là COD ở đây là các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền không phải đặt cọc trước nào hết nha các bác lưu ý kỹ đã nhận hàng đúng mặt hàng như là giới thiệu thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng trên đây là chọn bộ phận chọn phụ kiện và những cái bộ phận của ma AT100 đây. đây là trong ờ, bên trong phần kết cấu nội thất của nó à, các bác uh, chơi rồi thì các bác cũng thấy là nó rất giống là Q93 và lưu ý nhá ở dưới này là có cái túi vải để hỗ trợ đeo nằm ở dưới này các bác phải lấy hết ra lấy cái túi ra được thôi đây tôi sẽ bỏ phụ kiện của nó ra sạc này tay điều khiển này thì giới thiệu vào cái loa này thì cái loa này nó có như nào nên phải truyền đạt lại cho thông tin cho các bác để các bác nắm được cái loa này là như thế này bản chất của loa này là sao Đó, thì đây tôi nói cho các bác nắm được rõ nha, cái loa này là loa AT 101 nó là cái là cái phiên bản mới phiên bản cải tiến của cái loa đây đi Q93 nói chung là nó là cải tiến của loa Q93 các bác chơi loa Q93 rồi cũng thấy là nó giống đặc vấn đề Q93 thì bây giờ cách dùng loa Q93 như nào ấy thì cách dùng của loa này như vậy có thêm cái tem mát cho các bác này Đấy. thì nó giống đặc luôn từ cả hình thức số đo kích cỡ cách dùng các nút bấm nó cũng tương tự như là AT100 thì nó giống Q92 còn AT101 thì sẽ giống Q93 các bác nhé Đấy. cái phụ kiện này đi theo này thì các bác uh, chơi mà loa Q93 thì các bác đã thấy rất là nhiều ưu điểm của cái dòng loa Q93 đó là âm thanh thì ấm trong uh, chuẩn tốt nhá tốt ở đây thì tôi đã nói là nó không bằng Q92 được nhưng mà nó vẫn là dạng tốt nhưng một số đơn vị khác thì lại nói là Q93 lại hơn hẳn Q92 thì hoàn toàn khác nhá đấy không có đúng sự thật đâu Q92 âm thanh nó vẫn là tốt hơn thế giờ đây ra cái loa AT100 nó tốt hơn Q92 nữa thì tương đương cái này là nó là tương tự như Q93 âm thanh nó cũng rất là tốt nhưng mà nó có điểm ưu điểm của nó ấy, là nó dùng cái nguồn điện nguồn điện cung cấp cho cái loa này chỉ là 3,7V thôi các bác nhé 3,7V và nó sẽ nhận cái nguồn sạc là 5V 5V thì có nghĩa là sẽ chung với cục sạc điện thoại Đấy, cả cái tay điều khiển này nữa cũng dùng nguồn điện sạc là 5V thôi thì đối với cái loa này đối với cái loa AT100 này thì là phụ kiện đi theo chỉ có một cục sạc và hai dây cáp hai dây cáp này sẽ sạc chung cho cả loa và cả tay điều khiển và đồng thời cả loa và cả tay điều khiển này đào nhận được cái nguồn sạc giống như nguồn sạc của điện thoại các bác nhé giống như nguồn sạc 5V của điện thoại Đó. đây này các bác có thể sạc bằng cái cục sạc 5V của điện thoại trực tiếp này Samsung iPhone Apple có chân USB là các bác cắm vào đây là các bác sẽ sạc được luôn rất là tiện dụng nhé hoặc là các bác dùng thẳng cái pin sạc dự phòng của điện thoại như này là các bác cũng dùng được luôn nhé Đó. đấy là cái ờ, loa nó nó có cải tiến hay ở đấy đấy, cắm sạc lên đèn đỏ này các bác này nhé thế còn cái loa này về chức năng về cách dùng từ các nút bấm từ đến ghi âm thì nó cũng giống hoàn toàn như loa Q93 hoàn toàn như loa Q93 và nó cũng giống như là cái loa trước tôi giới thiệu thôi là nó cải tiến hơn Q93 ở cái chỗ là là, là tăng cái dung lượng pin Q93 có một quả pin thì AT101 này có tới hai quả pin dung lượng của Q93 là 2000 mAh thì dung lượng của 101 này là tới 4000 mAh đối với cái loa này nhé đối với cái loa này thì shop cũng đã thử rồi trên thực tế rồi nha các bác nhé mẫu loa này là mẫu loa đời mới nhất có cải tiến là cái cái đèn sạc này này nó có báo màu xanh khi pin đã được sạc đầy đối với loa này thì khi mà các bác đã sạc đầy pin lên các bác cho dùng hoạt động liên tục liên tục liên tục và liên tục ở cái mức độ âm lượng là 80 phần trăm thì nó sẽ đạt được khoảng là gần 20 tiếng đồng hồ các bác nhé gần 20 tiếng đồng hồ Đấy, nói chung nó khoảng 20 tiếng đồng hồ chắc chắn là các bác là sẽ được 20 tiếng đồng hồ còn loa phương 93 thì chỉ được 10 tiếng thôi hơn 10 tiếng 12 tiếng đấy nhưng mà cái loa này đặc biệt là nó sẽ bàn pin mức độ như vậy đấy. À, và còn à, các bác ờ, các bác xem video này tôi sẽ công bố cho các bác cái giá thành luôn để các bác ờ, tiện theo dõi tiện mua hàng đặt hàng nhé cái giá thành của cái loa này thì sẽ là 700 nghìn nó nhích hơn Q93 50 nghìn Q93 là rưỡi thì cái này là 700 nghìn và các bác lưu ý là 700 nghìn này là cái giá loa là chỉ có bao tiền phí gửi cho các bác về tới nhà thôi chứ chưa có hỗ trợ cho các bác thẻ nhớ đâu các bác lưu ý kỹ cho tôi nhé là chưa hỗ trợ thẻ nhớ nhé à, cái loa này thì nó sẽ dùng chung với pin sạc dự phòng của điện thoại rồi thì các bác không cần phải mua thêm pin sạc của phiếu dự phòng ở phía ngoài của nó nữa nó sẽ dùng chung với mình của điện thoại cái này các bác mua các bác chỉ cần thêm thẻ nhớ thì các bác lấy thêm thẻ nhớ thì vẫn là thêm 100 nghìn cho chiếc thẻ 4 g và các bác lưu ý kỹ với tôi là giá nó là 700 nghìn bao ship chưa có hỗ trợ thẻ đây các bác lưu ý kỹ nhá thế còn mọi chức năng ghi âm uh, tua bài tới tua bài nuôi nick bài thì hoàn toàn giống như Q93 đây âm thanh chất lượng âm thanh thì nó lại cải tiến và mềm mạch nó còn hay hơn chắc chắn hơn là q Ba nữa rồi các bác nhé đấy, tiền nào của đấy thôi tay điều khiển thì vẫn chung sóng nha các bác nhé chất lượng âm thanh rất là tốt các bác nhé để tôi tập trung nói thêm một cái điểm này cho các bác nắm được này cái loa AT101 này này nó sẽ giống như Q93 và âm lượng của nó cũng sẽ nhỏ hơn là Q92 nhỏ hơn là AT100 các bác nhé âm lượng sẽ nhỏ hơn nhưng mà các bạn đánh đánh cua gáy này đánh cút là phù hợp đủ dùng rồi nhé nhưng mà cái này hay ở cái chỗ ấy là nó nhỏ nó gọn nó nhẹ nhàng cho các bác dễ đem đi và dễ vận chuyển nhé trong lòng bàn tay thôi rất là nhẹ nó nặng có năm nặng thì các bác nhé nhẹ nhỏ này gọn gàng này và điểm quan trọng nhất đấy là cái pin nó cực là bền bền tới 20 tiếng đồng hồ hoạt động liên tục và cái nguồn sạc của nó thì nguồn sạc 5V nguồn sạc rất là phổ thông chung với nguồn sạc điện thoại thế là các bác nắm được những điểm cơ bản như vậy để các bác biết được cái bản chất của con loa này như thế nào nhé đấy nó là pin 5V sạc phổ thông rất là dễ âm thanh thì trong chuẩn nhưng mà các bác phải xác nhận ngay là âm lượng nó sẽ nhỏ hơn Q92 nhỏ hơn AT110 đối với dòng loa này phù hợp cho các bác đánh cu gáy đánh cút đánh khuyên đánh chòe chào màu chào màu chích chòe thế còn à, các bác mà đánh bìm bịp thì tôi cũng tư vấn luôn các bác là không phù hợp với đánh bìm bịp bìm bịp thì các bác nên mua loa Q92 hoặc là AT100 thì sẽ phù hợp hơn với đánh bình bịp nhé rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi hẹn gặp lại các bác trong những video sau à, các bác nào còn mới à, xem được kênh youtube của shop chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh thì thời gian tới sẽ có nhiều những video giới thiệu sản phẩm mới tới các bác nhé rồi mọi thông tin liên lạc xin các bác vui lòng liên hệ với lại các đầu số của shop nhé xin cảm ơn các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau